Các bạn đã biết tin gì chưa? Sự kiện Valentine chính thức cập nhật từ hôm nay kèm theo gift code Valentine miễn phí toàn server được phần thưởng quý giá và siêu hiếm như cái trang hit của Myoneer. Nếu bạn cảm thấy cô đơn, hãy chỉ ngay Neuroblue của mình tải game để quẩy sự kiện tại trang chủ neuroblue.com nha. Mua nick, mua vàng, mua gift code, lên ngay gablue.vn Đặc biệt, random 20 k 50 k random 100% trúng thưởng. Gablue.vn, shop game lớn nhất Ngọc Rồng Blue, nơi hội tụ các chân chơi. Ngọc Rồng Blue.vn nhập nick tự động giá tốt. Đầu video thì mình sẽ tổ chức giveaway 1.500 thỏi vàng cho anh em nha. Thì bước 1 là anh em đăng ký kênh cộng nhấn chuông thông báo này. Bước 2 là anh em like video cộng à, like cái comment mà mình ghi ở dưới phần bình luận nha. Và anh em xem video của mình trên 3 phút để đủ điều kiện nhận giải nha. Thứ ba các bạn anh em comment tin nhân vàng cộng server này thứ bốn là like video của mình đủ 500 like và mình sẽ chọn năm bạn may mắn để bạn 300 thỏi vàng nha nhớ là xem video của mình nó càng lâu thì tỷ lệ trúng nó càng cao nha các bạn và bây giờ là cái chuyên mục mà trao giải nha các bạn thì à, clip trước của mình thì vẫn không đủ cái chỉ tiêu thì mình vẫn sẽ trao giải cho ba bạn may mắn thì à, bây giờ mình sẽ chọn ngay đây thì các bạn nào trúng giải thì liên hệ ngay zalo của mình để nhận giải nha facebook cũng được bây giờ bạn đầu tiên đó chính là bạn à, Sakira Oni ra nè ờ, à, bạn thứ hai đó chính là bạn à, Dương Quá này và bạn cuối cùng chính là bạn à, Tín Dayamu à, Yo xin chào các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn trong cái video lần này Ok thì hôm nay là mình sẽ cho các bạn xem một cái siêu phẩm ở bên Ngọc rồng Sky các bạn ơi Thì ạc này là cái ạc top 1 ở Ngọc rồng Sky ID Vayne và nó VIP Đấy, nhìn cái hàng chữ đầu tiên cái chữ VIP là anh em biết nó như thế nào đấy Thì đây là một trong những cái con hàng VIP nhất ở Ngọc Rồng uh, Blue Sky Và cũng phải nói là VIP, VIP, VIP, VIP nhất thời điểm hiện tại luôn các bạn thì em nói sở hữu một set cây 8 ờ, sao các bạn đó set cây không hai thì cái set này là nó nhân 3 cây lên đó các bạn đó cho các bạn xem này thì ờ, có được một cái dài thằng linh cấp 8 các bạn cực kỳ xịn sò luôn 116k đây là cấp 1 này Đấy, và cái ờ, cái trang thần Zeno thì được 15 năm à, cây cộng thêm cực kỳ bá luôn Đấy, và được cái giáp điện tập à, cấp 3 ba sao này Đấy. thì những cái trang bị pháp sư này rất là bái các bạn kia tập khoảng mười mấy 12 ba phần trăm trở lên không à cần được bái luôn thì con bé xạ đi mà là kia có chín phần trăm thôi thì à, đang đợi cái sự kiện là nạp hồng nạp à, cái à, hồng ngọc ấy rồi anh em sẽ tiến hành à, đi à, cho con này nít nó vip hơn nữa các bạn đó thì trong nít thì còn thổi vàng này còn quả enjitsu này rồi à, giày vàng của Sekaki hai các bạn rất là vip luôn điện tử của nó thì à, là 200 tỷ rồi đấy cũng sửa một cái set blue không ai tức là cái set key ba phần trăm ấy này thì uh, chơi 8 sao hết rồi các bạn đó bây giờ dân chơi mà phải chơi 8 sao thôi chứ chơi mấy cái kia thì nó quá là yếu đúng không đó nhìn không các bạn nhìn đi cực kỳ là ngon luôn cái tăng thần Zeno nữa này thì hai tăng thần Zeno đệ tử thì uh, à, 200 tỷ luôn họ đã bị lỗi cái bút lên 200 tỷ luôn các bạn à, sao kiểu mình nghĩ là mình đánh các bạn hỏi mình ngủ quên sao có dậy cái mình thọn luôn với người ta thì cũng khá là buồn nhưng mà biết sao giờ chịu thôi các bạn ơi hái hộp hoa tươi rồi nay đồn cái thứ này cực kỳ là vip luôn thì uh, trong cái nick này thì có một cái à, cánh thiên sứ 10 đã sinh đánh vĩnh viễn này và một cái con bé vĩnh viễn nữa cực kỳ là ngon luôn trong cái rương này thì vẫn còn một cái xét đánh 8 sao à, của anh Hamed nữa thì để nó lâu lâu đi đóng bó chơi cho nó vui các bạn đó thì đây là một cái con hàng mình siêu phẩm laser ở bên ngọc rồng blue sky các bạn cực kỳ vip luôn thì mình nghĩ là không có nick nào laser hơn nick này đâu tại vì nick này nó có vip thì uh, tương lai thì không biết có nick nào vip hơn hay không thì không rõ nhưng mà hiện tại đây con hàng này lên top 1 nha các bạn cực kỳ là bá luôn đấy kỳ 354 triệu nha khiếp không quá khiếp luôn con hà đi đi sang boss chắc uh, hơi bị bá luôn các bạn thì con boss cái con uh, bé xà điêu này thì uh, xài uh, sử dụng nha tại vì uh, sang vĩnh viễn khó quá nên làm thanh niên kêu thôi sàn sử dụng luôn thì uh, thanh niên này là đại gia 18 luật phi các bạn đó ok thì uh, đang nghĩ hoài nó mới cho một cái nick để review cho các bạn xem rồi thì uh, cực kỳ bá luôn ui sụi là dây thử gần 600 triệu các bạn 598 triệu lên TV luôn này vãi cái thèo chưa thì uh, các bạn nào có có tiền thì cũng làm một sách cơ một con năm ít kia thế này các bạn đi xem boss thì mấy thầy nó ngồi nó nhìn thôi bạn thật sự luôn các bạn là dây 600 triệu thế này thì mấy anh kia nó có nó nhìn thôi chứ nó làm gì được nữa đâu giờ thì mình sẽ thử là dây vào một nhân thử nha rồi là dây vào một nhân thì có được 354 triệu à hơi bị yếu nha ôi rồi là về một nhân thì nó khá là yếu luôn ấy rồi bây giờ thì chắc là mình sẽ đi xem box cho các bạn xem ha ok thì uh, cái nick này thì sở hữu là 268 sao rồi thì xem bot nó là cực kỳ bá luôn các bạn bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử rằng là các bạn xem boss như thế nào nhé ok chưa đó thì uh, bây giờ mình sẽ xem bot thằng hủy gì ha Bot ra hủy diệt cái? chứ còn bot kia boss sơn thì mang đi nghe kẹp khu ấy rất là khó để mà sang luôn các bạn bây giờ thì à, ngọc rồng à, blue sky thì nó ra hai hai khu là hai server đúng không bạn thì làm hai liên kẹp thì úi rồi úi được hai sao thì không biết ăn được không ta không ăn được các bạn ơi bây giờ mình sang như tem vào nha mới qua nhanh quá nên là mình không có sang kịp qua rồi quay với su này à, vũ khí này rồi bây giờ thì đi sang thôi ơ à, sao mà một tỷ bảy hp à để mình bật cái um, người trong khu lên ha để sang con boss cho nó dễ ok boss thần của anh chị cực kỳ ờ, mạnh luôn 2 tỷ HP laser một phát gần 1 ờ, phần 3 cái máu của nó <laughs> rồi à, nha thì mấy con boss này các bạn các bạn à, đi sang thì nó sẽ đưa đồ hủy diệt và ngọc rồng hai ba sao nha thì mình thấy rằng các bạn có điều kiện rảnh á đi sang con này cũng được đi à, lấy đồ hủy diệt đổi sức kích hoạt thì mình thấy cũng khá là ngon đấy ok thằng hủy diệt này đấy thì mình giờ việc đánh xuống dưới 600 triệu xong mình la dèm phát rồi xin con boss thôi hàng kia đến kiểu quá được phát cái gì vậy ơ cái gì vậy đó ờ, đặt nhìn để tí nữa cho các bạn xem mấy thanh niên kia mấy thanh niên mà đi sang boss mà thấy nick này đi qua là bỏ nó khu đi luôn các bạn rồi lại về nhà sớt còn sớt ôi la yeah. thì còn tầm 600 triệu là la yeah nó hợp lý các bạn mấy này đánh cực kỳ ui rồi gan kìa Uhu, à Shiba gan gan ngon ngon má ngon thế nhờ rồi xin gan hủy diệt nha nhìn <laughs> niên kia ngồi nhìn thôi ớt kìa ớt <laughs> kìa cái gì trời ơi gây xấu 492 ờ, luôn cực kỳ ngon luôn anh em ơi rồi nha xin xin xin cái kia <laughs> điên game quá đồng phát mẹ nó quá ăn mẹ cái cái gì của mình rồi <laughs> rồi cười ỉa luôn các bạn ok sẽ tiếp câu tiếp theo nè thì ờ, mình hết là laser rồi mình đang đợi nó hồi giờ cứ đợi nó hồi phát là xin boss nha này laser là xin em xin nha đấy ôi ôi hai sao thì thì cái nick này đi sang boss cực kỳ phê luôn các bạn con này là kiểu các bạn đi sang thì mấy anh đi game fan đứng kiểu nó là thôi mẹ, mẹ ai mẹ mình đi mình đi viết cái nào đi xem boss mày không cho anh em nhỏ duyên em à ok anh à xin à để mình cho viên ba sao luôn ha thì à, ngọc rồng người ta đây là mình không có ăn trộm được nên là mình à, đi à, lấy à, một viên cho thôi mình sang rơi rồi mình cho thôi ok tiếp tục với con boss tiếp theo thôi anh em ơi thì à, ai bây giờ mình đã tìm ra khu rồi thì boss thử gì thì à, sang nó dễ tìm khu hơn các bạn chứ mà mấy con boss kia thì các bạn muốn tìm khu rất là khó nha tại vì nó rất là khó luôn rồi ăn à, item à, item vẫn còn mình ăn item vào chứ mỗi thằng thiên sứ này tám trăm lên năm triệu này cực kỳ là ghê luôn ôi rồi rồi, rồi nha rồi nha chuẩn bị xe này chuẩn bị xe này xin nha xin nha chuẩn bị lên xe này la nhé xin ôi chỗ không có đổi gì hay sao thôi ui thế nhỉ ok tiếp tục thì cái con uh, boss uh, thằng hiển diện không hai này không biết mình có hay được hay không tại vì là sao tại vì là mình quá là cùi đi ok à, một à, bảy à, tám không ok giờ thì cứ đợi nó thôi các bạn ơi boss thằng hiển diện ừ. rồi rồi nha thằng hiển xứ này đợi nó lên về một phát là xin chăng bây giờ cứ đợi nó xuống dưới lên 600 triệu là mình xin thôi các bạn là vì ở bên này có ai kèm với mình đâu mình là dây 600 triệu đa thì thôi mấy anh kia nó nó nó bỏ rồi chứ làm gì bây giờ đấy đấy ôi ôi trời để mình hợp thể vào cái nha hợp thể cái hợp thể cái ôi hợp thể ra nha xin nha money kêu bấm theo ui rồi hai sao xanh hay lấy ngọc à, rồng này để đi uh, mua tay cũng ngon mà <laughs> ok giờ tiếp tục con thần hủy diệt thôi thì con thần hủy diệt này thì à, còn 600 à, triệu bạn ơi rồi là về phát là xin thôi <laughs> rồi ok xin là hai sao bạn à cho nó không có đồ hủy diệt nhờ mình thấy bây giờ nó sang nó cũng khá là ít đấy <laughs> anh đi kêu chịu luôn anh đi bên mai rồi đấy xe ra nữa chứ 6 triệu về xong ăn Sợ luôn đúng bạn muốn ăn thì con này mà 6 triệu về thôi nghĩ các bạn ơi cực kỳ khó luôn ấy kiểu uh, mấy anh niên kia lên dây phát chết luôn à, các bạn nếu như mà có sáu triệu bè thôi các bạn đi không <laughs> mua được, các bạn cày vip lên rồi đi sang boss sau đi chứ mà bao nhiêu hp mà rồi đi ờ, đi sang boss thế này thì ai không được các bạn kiểu đi đấm free cho người ta đấy à, ôi trời ơi còn 800 triệu nữa 600 triệu rồi ra yeah, mình kẹp thêm bên BCTM luôn Sky nữa xin tại hai sao các bạn à lái cái tèo rồi ok thì clip của mình tới đây nha các bạn các bạn xem video của mình thì à, nếu có ý tưởng gì mà để muốn mình làm video thì có thể bình luận ở dưới phần à, bình luận nha